Alpha lipid là gì? Đối tượng nào được sử dụng sữa non alpha lipid? Alpha lipid là sản phẩm có nguồn gốc từ sữa non bò tự nhiên, thành phần trong sản phẩm rất giàu kháng thể IgG, lợi khuẩn tiêu hóa, canxi, các vitamin và khoáng chất. Vậy đối tượng nào được sử dụng sản phẩm alpha lipid hiệu quả nhất? Bài viết sau đây hướng dẫn chi tiết đối tượng nên sử dụng sản phẩm alpha lipid tốt nhất. Alpha lipid phù hợp với tất cả mọi người sử dụng, từ em bé 3 tuổi đến người già, từ người khỏe mạnh cho đến người bệnh. Từ bà mẹ mang thai cho đến người suy giảm hệ miễn dịch đều sử dụng sản phẩm alpha lipid rất tốt cho sức khỏe. Đối tượng thứ một là phụ nữ mang thai. Bạn đã bao giờ nghe nhiều người truyền tay nhau rằng uống sữa non khi mang thai giúp mẹ khỏe, bé thông minh. Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc uống sữa non khi mang thai? Nếu không, bạn đang thực sự bỏ lỡ một trong những cách tốt nhất không chỉ để cải thiện sức khỏe của mình mà còn là sức khỏe của thai nhi vì khi mang thai thì cơ thể mẹ rất cần bổ sung nhiều dưỡng chất thiết yếu để giúp cho sự phát triển tốt. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì sữa non mang lại sự an toàn tuyệt đối cho mẹ mang thai và cho cả thai nhi. Các nghiên cứu về sữa non đã chứng minh rằng phụ nữ có thể dùng sản phẩm này trong khi mang thai mà không bị bất kỳ tác dụng phụ bất lợi nào, và nó cũng đã chứng minh rằng sức khỏe của một người phụ nữ sẽ được hưởng lợi rất nhiều nếu dùng sữa non trong giai đoạn này. Mỗi ngày chỉ với một ly sữa non alpha lipid sẽ giúp cho người mẹ có sức đề kháng cao, tăng khả năng chống lại bệnh tật và giảm các triệu chứng liên quan đến thai nghén, giúp người mẹ ăn uống ngon hơn, hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Những tuần đầu tiên của thai kỳ có thể làm cho người mẹ tiêu hao sức lực rất nhiều vì những thay đổi hormone đang xảy ra bên trong cơ thể. Các hiện tượng của thai nghén như biếng ăn, mất ngủ, buồn nôn là những nguyên nhân khiến người mẹ không cung cấp đủ dinh dưỡng cho bào thai trong thời gian đầu kỳ thai. Sữa non sẻ là thực phẩm dùng để bổ sung chất dinh dưỡng tuyệt vời vì nó chứa nhiều canxi, lợi khuẩn tiêu hóa probiotics, kháng thể, vitamin, khoáng chất, axit amin. Uống sữa non thường xuyên trong thời gian mang thai sẽ giúp người mẹ bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, hỗ trợ sinh trưởng và tái tạo tế bào cho cả mẹ lẫn bào thai. Ngoài những công dụng tốt cho thai phụ, sữa non còn bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho thai nhi. Các kháng thể trong sữa non giúp ngăn chặn sự thâm nhập của vi khuẩn, virus, vật ký sinh và các vi khuẩn gây bệnh khác, đồng thời kích thích sự phát triển toàn diện cho bào thai, đặc biệt trong sản phẩm alpha lipid có kháng thể IgG. Đây là kháng thể duy nhất đi xuyên qua hàng rào nhau thai và được chuyển hoàn toàn từ mẹ sang con 3 tháng cuối thai nhằm tăng sức đề kháng cho thai nhi trước và sau khi chào đời. Những trẻ được mẹ chú trọng uống sữa non khi mang thai thường khỏe mạnh, năng động, cứng cáp, thông minh và ít bệnh hơn so với các bé khác. Bên cạnh đó, bà bầu sử dụng sữa non trong thai kỳ sẽ giúp giảm thiểu được nguy cơ sảy thai, chống thiếu máu, giúp ngăn ngừa nguy cơ chuột rút hay loãng xương sau khi sinh. Các chất chống oxy hóa và các yếu tố tăng trưởng trong sữa non alpha lipid còn giúp tái tạo các tế bào, làm đẹp da sau khi sinh. Đối tượng thứ hai là trẻ em. Trong 6 tháng đầu tiên sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất, nhưng kể từ sau 6 tháng trở đi lượng sữa mẹ ít dần và các dưỡng chất cần thiết cũng giảm theo, đặc biệt là kháng thể IgG sẽ không còn. Đây được gọi là giai đoạn khoảng trống miễn dịch ở trẻ nên các bé hay bị đau ốm triền miên như ho, sốt, chảy nước mũi, viêm đường hô hấp, viêm phế quản. Do đó, việc bổ sung sữa non alpha lipid để đáp ứng tăng cường hệ miễn dịch và tăng sức đề kháng cho trẻ là một giải pháp rất tốt. Bên cạnh đó, sữa non cung cấp rất nhiều dinh dưỡng khác như lợi khuẩn tiêu hóa, giúp phát triển hệ tiêu hóa của trẻ, giúp bé ăn ngon hơn, hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn. Hàm lượng canxi cao giúp hình thành và phát triển chiều cao và não của trẻ. Bên cạnh đó, các vitamin và khoáng chất giúp bé phát triển toàn diện. Đối tượng thứ ba là người già yếu. Người già thường ăn uống không được nhiều nên sẽ không đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể, đặc biệt ở tuổi già các quá trình lão hóa diễn ra rất mạnh, các cơ quan chuyển hóa làm việc chậm lại, sức đề kháng ngày càng suy yếu. Đó là tại sao có lớn tuổi hay mắc rất nhiều bệnh. Chỉ cần một ly sữa non alpha lipid mỗi ngày cũng đã cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, bổ sung kháng thể và hàm lượng canxi cao hỗ trợ tăng sức đề kháng, ngăn ngừa bệnh loạn xương, cải thiện chức năng tuần hoàn máu não, tốt cho tim mạch, phòng đột quỵ. Ngoài ra nhờ yếu tố tăng trưởng, các loại vitamin và lợi khuẩn giúp ngăn ngừa lão hóa da, tăng cường chuyển hóa, đào thải độc tố, tiêu hóa thức ăn nhanh, giúp ăn ngon miệng, ngủ ngon hơn, tinh thần minh mẫn. Đối tượng thứ tư là người bệnh. Sữa non cần thiết cho bảo vệ các cơ quan, kháng thể và các yếu tố tăng trưởng trong alpha lipid ngăn ngừa lão hóa, cải thiện cơ bắp phục hồi và chữa lành các chức năng trong cơ thể, tăng cường miễn dịch lượng canxi có trong sữa non giúp phòng chống các bệnh về xương khớp, ngăn ngừa loãng xương, giúp cho quá trình chuyển hóa tốt. Thiếu canxi là nguyên nhân gây ra nhiều loại bệnh, do đó cung cấp đầy đủ canxi là vô cùng quan trọng đảm bảo sức khỏe bền vững. Người mắc bệnh ung thư, người mắc bệnh ung thư có hệ miễn dịch rất yếu, do đó kháng thể trong sữa non alpha libete là thành phần vô cùng quan trọng và hỗ trợ rất tốt đối với người bị bệnh ung thư trong giai đoạn này. Người mắc bệnh tiểu đường, Bệnh tiểu đường là căn bệnh nan y và hiện tại chưa có cách điều trị dứt điểm. Rất nhiều khách hàng sẽ thường hay thắc mắc rằng sữa non alpha lipid có sử dụng được cho đối tượng là người mắc bệnh tiểu đường hay không. Thực tế cho thấy đa số người bị bệnh tiểu đường sử dụng sữa non alpha lipid sau thời gian 3 đến 4 tháng có chỉ số đường huyết vô cùng ổn định. Tuy nhiên trong những tuần đầu tiên chỉ số đường huyết sẽ có nhiều biến động, tăng giảm bất thường khiến cơ thể người sử dụng đôi lúc sẽ có cảm giác mệt hơn bình thường. Do vậy, nếu bạn hoặc người thân đang mắc bệnh tiểu đường nên cân nhắc việc sử dụng, nếu xác định sử dụng nên kiên trì uống từ 3 đến 4 hộp trở lên mới cảm nhận được hiệu quả rõ ràng của sản phẩm này. Người mắc bệnh xương khớp các bệnh về xương khớp nguyên nhân đa phần do cơ thể thiếu hụt bổ sung canxi trong một thời gian dài, hoặc do tư thế làm việc bị sai, kéo dài lâu ngày dẫn đến việc thoái hóa xương khớp. Khi mắc bệnh về xương khớp người bệnh sẽ có cảm giác nhức mỏi dai dẳng, tê chân tay ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt và cả công việc thường người. Đối tượng mắc bệnh xương khớp khi sử dụng sữa non alpha lipid thường sẽ cho hiệu quả rõ ràng từ 3 đến 4 tháng sử dụng sản phẩm này. Cụ thể là các cảm giác đau nhói khi vận động, tê chân tay sẽ giảm đáng kể. Sinh hoạt của người mắc bệnh sẽ dễ dàng và thoải mái hơn rất nhiều. Tuy nhiên trong những tuần đầu tiên sử dụng thường người bệnh sẽ có cảm giác nhức nhối hoặc tê chân tay nhiều hơn bình thường. Nguyên nhân là sữa non khi bắt đầu chuyển hóa tác động vào hệ xương khớp sẽ tạo ra các triệu chứng trên và đây hoàn toàn là những dấu hiệu đáng mừng cho người sử dụng sữa. Các triệu chứng này sẽ chỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày hoặc lâu hơn, rồi sau đó cơ thể sẽ trở lại bình thường và người sử dụng sữa sẽ cảm thấy các triệu chứng này giảm dần theo thời gian, giảm đáng kể sau từ 3 đến 4 tháng sử dụng. Để cải thiện nhanh đối với người mắc bệnh xương khớp nặng, có thể tăng liều lượng sử dụng trong 1 đến 2 tháng đầu tiên lên 2 đến 3 lần mỗi ngày, mỗi lần 1,5 muỗng. Người bị đau dạ dày, các triệu chứng cho người đau dạ dày, viêm loét dạ dày phổ biến như đau hạ vị, ở chua, ở hơi, nguyên nhân chủ yếu do chế độ ăn uống, ăn cay, uống nhiều rượu, bia, do vi khuẩn HB Thông thường người mắc các bệnh về dạ dày sử dụng sữa non alpha lipid sẽ thấy hiệu quả rất nhanh ngay từ lon đầu tiên vì trong sữa non có chứa nhiều lợi khuẩn, rất tốt cho hệ tiêu hóa. Các trường hợp bị bệnh dạ dày mức độ nặng thì người bệnh có thể cân nhắc sử dụng với liều lượng cao hơn, hai lần mỗi ngày để sức khỏe cải thiện nhanh chóng. Khi sức khỏe đã ổn định rồi có thể giảm xuống một lần mỗi ngày để duy trì thể trạng cân bằng và ổn định. Người bị gãy xương Người bị gãy xương thông thường khi sử dụng sữa non alpha lipid sẽ có tốc độ lành vết thương rất nhanh do sữa non giúp bổ sung lượng lớn canxi mỗi ngày. Canxi trong sữa non vừa có hàm lượng nhiều và cũng dễ hấp thu hơn so với canxi trong các loại thực phẩm khác nên giúp hỗ trợ rất tốt cho người bị gãy xương, người bị bệnh gút. Bệnh gút hay còn gọi thống phong là bệnh do rối loạn chuyển hóa nhân purine trong thận, khiến thận không thể lọc axit uric từ trong máu Axit uric thường vô hại và được hình thành trong cơ thể, sau đó sẽ được đào thải qua nước tiểu và phân. Với người bị bệnh gout, lượng axit uric trong máu được tích tụ qua thời gian. Khi nồng độ này quá cao, những tinh thể nhỏ của axit uric được hình thành. Những tinh thể này tập trung lại ở khớp và gây viêm, sưng và đau đớn cho bệnh nhân. Khi người bệnh gout sử dụng sữa non alpha lipid thì giúp cơ thể tăng cường chức năng thận, giúp ổn định chuyển hóa purine của thận từ đó giúp cải thiện đào thải được axit uric ra ngoài.